có một bạn nick facebook tên là nghĩa vũ hỏi rằng kính bạch sư phụ con tên là nghĩa là thành viên câu lạc bộ tuổi trẻ khu vực đại ngoại thương tháng nào con cũng về chùa tu học có một chuyện con thắc mắc là tại sao khi ăn cơm trưa phải cúng cơm và bưng cơm lên ngang chán ạ à? và ở nhà con có được cúng cơm như thế không ạ à? kính mong sư phụ giải thích cho con được hiểu ạ à. thưa với bạn nghĩa vũ và toàn thể đại chúng cái nghi thức cúng cơm của Phật giáo à, Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông á, thì khi ăn cơm, nhất là thụ trai vào buổi trưa đó, thì các Thầy có cái nghi thức dâng cơm để cúng, cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền, nghe không? Đấy, cúng Phật, cúng Pháp. Thế thì đây nó là một cái nghi thức mang cái tính chất là biểu trưng, biểu tượng, nghe không? À, thể hiện cái sự biết ơn sự cung kính của à, tăng sĩ đối với Đức Phật, Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tổ đi trước. Nghe không? Biết ơn đối với giáo pháp của Phật. Khi mà các Thầy đi khất thực, xin được thức ăn, thì mình phải nghĩ rằng không phải do cái đức của mình đâu, mà đây là nhờ cái đức của Phật mình mới xin được thức ăn này. Nếu mình không phải là đệ tử Phật không có đức phật ra đời mình đi xin chắc gì ai ta cho vào Đấy. nhưng nhờ mình ấy, có cái hình tướng vào hình tướng người xuất gia bóng dáng của chư phật mình được cái ân hưởng cái phước báu của chư phật cho nên mình mới xin được đồ ăn thức uống này nghe không? cho nên thầy vẫn nói là mọi cái của chư tăng đều xuất sinh từ chư phật chứ không phải tự mình có công đức gì đâu Vậy nên cho nên cái thức ăn này khi xin được về rồi, trước khi mình ăn, mình dâng lên ngang cái tầm chán này này, không được thấp quá, không thấp dưới mắt, dưới mũi này, nó là bất kính. Để dưới mắt này vừa cúng mà mắt này vừa nhòm thức ăn, xem là ngon dở thế nào, hay để thấp dưới mũi này mình lại phì phò, nó bắn cả hơi mũi vào, nước mũi vào thì là bất kính. Cho nên cái bình bát, cái miệng bát phải để ngang chán này, nghe không? Ngang cái tầm chán này trong quy định trong à, cái oai nghi của nhà phật khi dâng cơm để cúng phật là phải thế trong khi cúng như vậy thì bày tỏ sự cung kính thành kính và biết ơn đối với chư phật và các bậc thánh nhân nghe không? cúng dường phật cúng dường pháp Đã trong bài cúng là có đầy đủ hết cúng dường Phật Pháp thân thanh tịnh, tỷ lô giá la này, Phật báo thân viên mãn này, rồi Phật hóa thân ngàn môn thích ca, rồi các Đức Phật, các vị Bồ Tát cúng dường pháp nghe không? đấy như vậy chúng ta biết cúng như vậy thì chư phật bồ tát các ngài có ăn đâu pháp cũng có ăn được cơm đâu giáo pháp mà sao ăn cơm nghe không? nhưng cúng như vậy là để bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn nghe không? lòng biết ơn đối với phật và giáo pháp của ngài thế thôi chứ chư phật thì có đói đâu mà ăn các vị bồ tát thánh nhân các ngài có ăn đâu nghe không các ngài không ăn các ngài ăn bằng pháp hỷ bằng thiền duyệt thực chứ không ăn cái, cái cơm ăn của của mình. Đó. Nhưng mà Chư Tăng vẫn làm nghi pháp cúng như vậy để thật sự là bày tỏ lòng biết ơn, bày tỏ lòng cung kính dâng lên với Phật. Như thế mới xứng phẩm cái người con Phật, chứ không phải là thấy khất thực được thức ăn là về là cắm đầu mà ăn đâu. Nghe không? Quên hết tất cả. Ở tại gia chúng ta trước khi ăn còn phải mời, mời ông, mời bà, mời cha, mời mẹ, nghe không? rồi mới đến mình ăn mà. Thế thì làm sao chư Tăng ăn lại không biết cúng Phật, nghe không? Cái này là một cái nghi lễ để rèn cho chư tăng luôn luôn đầy đủ lòng lòng tôn kính và lòng biết ơn thế trong khi ăn ý, thì phải thực hiện cả gọi là tam đề ngũ quán tam đề là ba cái muỗng cơm đầu tiên cái muỗng thứ nhất ý, là con nguyện dứt bỏ mọi việc xấu ác con ăn miếng cơm này ăn thức ăn này con nguyện dứt bỏ mọi việc xấu ác là cố gắng trừ bỏ mọi việc xấu ác cái miếng cơm thứ hai con nguyện làm tất cả mọi việc thiện lành, bỏ việc ác và làm việc lành, làm tất cả những việc lành thiện, lợi mình, lợi người, lợi cho đời, lợi cho chúng sinh. Và miếng cơm thứ ba là con nguyện làm gì? Con nguyện cứu độ tất cả chúng sinh. Con ăn thức ăn này để con lo tu học, để cứu độ chúng sinh, chứ không phải con ăn no cho béo cái thân con để con đi chơi cho nó thoải mái. Wow. Thầy vẫn ví dụ vui giống như là mình có cái xe cái xe này vất vả mới mua được về xe máy á đổ đầy xăng vào phải đi làm để cho ra tiền ra của làm lợi ích cho mọi người chứ không phải đổ đầy xăng vào để rồi mà đi phóng đua xe để mà làm tai nạn cho mình và cho mọi người nghe không? cái thân này cũng thế đổ cơm đổ gạo vào cái thân này cho nó chạy cho nó hoạt động nó phải hoạt động và làm ra lợi ích cho mọi người làm ra hiệu quả cái lợi ích cho cho nhân loại cho chúng sinh mới được đấy khi ăn là chư tăng có ba cái muỗng cơm đầu tiên là phải nguyện như vậy đấy còn trong khi ăn thì vừa ăn vừa tu tập quan sát cho nên chư tăng trong khi ăn là hạn chế tối đa cái việc nói chuyện khi ăn là không nói chuyện nữa đúng là thế đấy để mà quan sát tư duy tư duy cái điều thứ nhất ấy là nhớ ơn cái người làm ra cái thức ăn này cho mình xét xem công lao của họ vất vả thế nào mới có hạt cơm mới có lá rau cho mình ăn vất vả lắm người nông vu vất vả thế nào nghe không cày cấy rồi thu hoạch rồi đu thứ rồi cái người nhà bếp nhà mình nấu cơm để có miếng cơm cho mình chứ chứ ăn gạo sống được đâu đấy khi ăn hạt cơm này phải xét đến cái công khó khổ của người làm ra hạt cơm này đấy thưa đại chúng thứ hai trong khi ăn lại phải tư duy xem mình đức hạnh của mình đã tốt chưa gọi là thồn kỳ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng xem đạo đức của mình này này tự xét mình ấy đạo đức của mình đã tốt chưa còn khuyết điểm chỗ nào cần phải sửa đổi và bổ túc thêm vào nếu mình còn thiếu đức mình ăn bát cơm này mình phải hổ thẹn mình chưa xứng cái đức để ăn mình phải hổ thẹn vẫn ăn nhưng mà phải hổ thẹn và phải gắng tu cho nên là xét đức hạnh của mình để mà ăn xem có xứng đáng chưa chưa xứng đáng thì phải tiến tu hơn nữa Thứ ba là trong khi ăn ấy là phải phòng trừ những tâm tham lam, tâm sân giận, nghe không? Tham sân si đấy. Mình tham tức là thức ăn ngon thì mình tham ăn nhiều, nghe không? Rồi lại thèm có được nữa để ăn, đấy là tham. Rồi sân là thức ăn mà dở, mằn quá, đắng quá, sống quá, khê quá, ví dụ thế. Mình bực, mình sân lên, mình khó chịu, mình bực cái người nấu, chê gạo này dở cơm kia, không ra gì vào đồ ăn mặn muội này khác mình sân lên thấy là không tốt trong khi ăn lại phải trừ ở cái tâm đấy đó thứ tư là trong khi ăn thì phải coi thức ăn như là thuốc uống coi thức ăn như là mình đang uống thuốc đó uống thuốc trị cái bệnh đói khát trị cái bệnh gầy ốm của cơ thể ăn để mà có năng lượng để tu hành chứ không phải ăn như người đời sống để mà ăn ăn chọn đủ thứ thưởng thức đủ thứ người tu ăn để lấy sống để, để tu, chứ không phải sống để mà, mà ăn, nó rõ ràng. Điều thứ năm ấy là phải nguyện gì? Vì thành tựu đạo quả mới ăn thức ăn này. Đấy, thưa đại chúng đấy, trong khi ăn ấy, ở chùa chúng ta thực tập năm phép quán này, tư duy này, mới ăn đấy thưa đại chúng ăn như thế thì chúng ta thấy có tu nhiều không ăn thế tu nhiều không đại chúng tu rất nhiều cho nên một cái bữa ăn cơm, một bữa thọ trai của nhà chùa mà đúng Pháp ấy là tu được rất nhiều công đức đấy. Vừa biết ơn, vừa biết xét đức hạnh của mình, vừa biết trừ tham sân si, vừa biết đủ, vừa biết tinh tấn, vừa phát nguyện, độ sinh trong khi ăn đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Ăn như vậy mới có ý nghĩa, chứ không phải ngồi vào bàn là cắm cổ ăn cho no, và rồi là đứng dậy đâu không <laughs> phải, thì không còn gì là người tu cả. Thế cho nên ấy, bạn à, Nghĩa Vũ bạn à, hỏi thì Thầy xin giải thích để cho bạn hiểu ý nghĩa cúng cơm ở chùa. Và tất nhiên ý, thì Phật tử tại gia, ở tại gia thì không ai bắt phải cúng cơm cả. Còn nếu bạn mà muốn làm cũng không có bị sao, và cũng không ai cấm. Nghe Ở nhà muốn dâng lên cơm cúng cũng được. nhà Các Thầy cũng không cấm, Phật cũng không cấm Phật tử tại gia không được cúng cơm như thế, không cấm. Nhưng mà không bắt, nhé không bắt các Phật tử tại gia phải cúng cơm. Cái này là dành cho người xuất gia và người tu học ở chùa thôi nha Đấy.